Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải anh em ơi Ở lần này thì Khải sẽ làm một rương boss này em ơi chung là tầm này cũng gần à, một giờ máy ha một giờ máy xa đêm khuya rồi Khải cũng tranh thủ ra làm vàng boss chơi Nếu bị phá quá thì Khải sẽ dứt ạt Khải đi quýnh lung tung cho anh em xem nha chung lâu lắm rồi không đánh nên nhiều anh em cũng chờ đợi với cái series lệnh bài boss này Nói chung thì cũng, muốn đánh lắm nhưng mà nhiều khi đánh cứ bị phá nhiều khi không không muốn đánh ở chỗ đó nè nên là anh em nào mà có thích series này thì cứ ủng hộ Khải mạnh này Khải sẽ cố gắng quấn nhiều tour để cho anh em xem nha vui nha chung lần này thì cái bát này thiệt là lấy xanh là mày bot này là bát có thể là lên ba mấy còn 40 rồi bát đâu bot bát 43 rồi tôi bát này là bát 43 là mày bot rồi nè nói chung lần này cả sang một rương bot hơn nữa nè anh em xem ờ, đỡ lại cho một like chia sẻ chơi nha khải vô bờ tờ hết rồi khải sẽ về lấy tiền khải vô hết vị trí rồi giờ đánh cho anh em xem Đó, ờ, vô góc ok đầu khải giao dịch chạy chính uh, ờ, ít lần bài bot đó trong giờ mình lấy tiền mở đó thôi rẹt lên em cứng lần khoảng ờ, hai uh, chục con đó, hết hai chục con giao dịch thả tiếp giờ đó vì bên đặc chính thì không có chứa gì hết nên là thoải mái cứng lần hai chục con giờ lấy sáu trăm vạn ra chuẩn bị tiền giải quốc thôi ok nha anh em xe đang xem trong một like chơi nha anh em ơi ok em ơi <clears throat> em là như anh em sắm bộ định quốc thứ yên rồi đồng sát mười mấy các kiểu có chứ hôm trước có một set động, động sát nữa nè có một cái à, một cái nhận động sát nữa mà không ăn thua lần này thì khải sang à, xếp một bánh à, ba ba ba là chín với lại nhận 4 là 13 rồi còn bên thiên này thì có một set đó là ba là set định quắc này ba này ba này ba này bên này thì xếp một bánh 10 12 nha nè còn thiên này xếp bánh 12 hút nỗ lực còn đường môn này set bánh 13 đó 13 và hút nội lực đó rồi được hai tí phải chia nó ít hơn đây nè tí nè chia cho con cánh cá này vui nói chung quấn tầm này quấn được rẻ mà em ơi chính nhân vật rồi đang cho trang thí cánh là vui thiên sơn như cái đó thiên uh, quảng lộ thì uh, ờ, cắn chung rồi còn này cắn riêng một con uh, may mắn 12 con may mắn 13 rồi nè thanh xuôi rồi nè ông này trước làm Adabazit không không không Trung Phạm ơi hồi đó Khải cũng livestream thôi Trung Phạm ơi sao cũng biết hay dữ người ta hồi đó Khải cũng livestream thôi rồi vô tới chưa vô tới chưa rồi ok dứt này mày rồi Khải gì lấy uh, ít tiền nữa à, Trung Phạm cũng nhớ à Hồi xưa Khải làm bên dí đó Hồi xưa cũng là làm nhân viên Chứ không phải là AD đâu nè Rồi ok anh em chuẩn bị tiếp tục bắt 43 anh em à Bắt 43 lần bài boss Anh em cùng xem chờ đợi thứ nhật được gì không nha nè Vô Vô sang Vô sang Thả boss Thả boss ok vô vô vị trí rồi tới cái máy nhạc này nhạc đồ không nhạc nào nhạc đồ nha nè không nhạc nào nhạc đồ nha không nhạc nè chỉ có đỡ mình là chính nhận thôi không nhận này rồi mình là chính nhận tất cả thôi thả boss này đó Rồi, cái người mánh cái hả? Đợi nó chờ giờ. Mày mánh, mày mánh, mày mánh, mày mánh, mày mánh. Rồi ok Hello anh em mới vô nha Chúc anh em xem live vui vẻ em ơi Đó Khải vô một tờ Khải đứng chờ nhận đồ rồi nè, Chọn thiên quýnh Thiên quýnh Rồi nhận đồ Đó đường bông sẽ Đường bông sẽ kết thúc nha nè Ở lần này Khải sẽ cho đường bông kết thúc nha mọi người Nhận đồ Nhận đồ Nhận đồ Nhận đồ Nhận đồ Nhận đồ tiếp tục hồi kim đánh hơi lâu thiên phụ à, tiếp tục dây chuyền dây chuyền đấy nhật đồ nhật đồ nhật đồ hồi kim hơi lâu kim hơi lâu chắc là phụ rồi thả tiếp anh em ơi thả tiếp thả tiếp thả tiếp một hai ba bốn năm tiếp tục đó sợ ơi sợ ơi hai con con nào cũng hút nỗ lực hết nè nói chung khả xanh khá là nhanh thôi cái vấn đề là bị người ta phá thôi chứ còn không phá là cả đánh khá là nhanh đó nói chung tầm này con nào có thúc được đó hai con con nào cũng như nhau cả bà đi cho nó kết thúc đi con nào cũng có mấy mánh mà nè vấn đề ở đâu rồi Sống này nhiều bói Nhiều đâu cho anh em xem nha Lấm đồ, lấm đồ, lấm đồ, lấm đồ Lấm đồ, lấm đồ, lấm đồ Đó, đó Ui sổ đồ Ui sổ nhiều Từ từ Cho con uh, Con đường bốn nhặt hết đi Tí nữa bói xong Cho nó bốn nhặt hết nha nè Đó Tí nữa Khai sẽ cho anh em xem cái đường môn này nó nhặt được gì nha trộn nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá Đó ôi sợ cái chuyện quá trời cho người mới nhạc lộ cái mới nhạc lộ cầu nha thấy cầu tù thấy cầu tù thấy cầu tù Người mới đúng không nhật lượng một gia chiền này chọn rất là nhiều đồ ok rồi anh em chúng ta cùng về bỏ đồ thử được gì nhỉ anh đó, không được gì thì khai sẽ đổi thành hiền tinh thôi đó. anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi nha anh bắt này bắt 43 mươi ba sinh lệnh bài boss rồi hiện tại bây giờ khả sinh hơn một rương em khoảng ờ, như khả tính là khoảng 70 70 ờ, mấy con nữa nè rồi vô vô có được gì cũng đây được gì cũng đây bói dây chuyền dây chuyền kim mộc thổ mộc thổ làm chậm thắng độc thắng pháp thắng lôi 15 20 ngọc bội 35 30 ngọc bội chung chủ yếu tầm này là được thì khả sẽ lấy mấy cái phôi nè nó mấy cái phôi cho cho xe nó mang được nó kích đồ ôi nhận 14 chúng đọc 40 luôn kìa Thắng pháp ok lần này không có con không có cái món nào đẹp luôn nè mà còn rác quá rác thôi nhóm 120 ok nghe được hại nha đổi mất cái thần tinh này cái nào bớt bớt thì đổi mất thần tinh nhân thôi chọn này nè nhưng cái này này không có làm được gì luôn sinh lực dòng cuối 92 này bỏ đi à, đổi luôn đổi chọn rương rồi tiếp tục ngọc bội này thổ lực sốt luôn sốt luôn nó nhanh gọn sốt luôn sinh lực à, dòng cuối cũng được này để làm phôi sốt luôn động lực 10 60 sốt luôn à, lần này thì cứ mấy cái này á cứ ba chân sức là một à, thành một hiện tinh nè cứ ba chân sức sẽ đổi được một hiện tinh trời mấy luôn sốt luôn gì kháng cao cao đồ đỡ lại xài nè không kháng đồ luôn sốt luôn số lượng số lượng giám đọc 40 à, nhưng giám đọc có xài được lập rồi tiếp tục lên coi thì có gì không để đường môn nó giữ một mớ đồ nè nó coi đường môn có gì không nha đội tâm thánh được thêm dần mà dài năm ừ phá thì chịu thôi nè phá thì người xanh mà chứ sao giờ mình muốn xanh người vui mà người ta phá thì mình chịu chứ sao vậy tiếp tục nè bói rồi tiếp tục anh đường môn đưa qua này, phải đưa qua nhanh này bói nha nè mình chung là có đồ ngon thì xài không đồ ngon thì sốt thôi biết sao giờ tại vì tầm này cũng lấy đỡ danh lại đỡ làm phôi á đó là mấy cái mình cũng phải làm hết cái nào không nói thì mình làm phôi rồi được bánh hiền được mới hiền tin này tiếp tục đổi phôi nha nè yo xem được có cái gì xài được không đây ngập bội số nhẫn 18 số luôn nhận 20 chón sân thúy 20 số luôn đỡ chặt rương kháng lôi 20 sinh lực cao kháng lôi cao bỏ luôn cái gì shop luôn Ủa sao mình bỏ vô nón là quý ta Ê, nỗ lực dùng cao này, đỡ dành xài này. xong rồi shop này shop này lực trăm bốn mấy shop nè, sẵn tiện tìm ít hình tinh luôn nè ít hơn một ép đồ thì nó đỡ tốn kém là phải mua gì đây sinh lực nhường hai bỏ mình đang tìm mấy cái phôi mà sinh lực nội lực nội lực dùng dùng một nè mà nội lực dùng một cao cao tí được để xem lực Số lực một cao cao là xài được à chốt đi Đó, ok đây khá sản phúc cho game mình rồi tiếp tục ra tiếp tục uh, ờ, tuần mới tiếp tục anh em đấy mới có hơn mười mấy con thôi cho người mới nhận đồ này nó mới cái phôi xài được đỡ người mới giữ nè rồi tiếp tục cuộc chơi vị trí 1 2 3 4 5 rồi dứt mày đừng mày đứng chơi tao hành thế rồi dứt nào tiếp tục con em đọc bùa vô nào bùa đâu bùa vô đó em đọc bùa vô <clears throat> nhưng tầm này cánh phun này bánh hết rồi nè em ơi giờ chỉ chờ đợi vào nhân phẩm thôi cánh phun này bánh hết rồi <coughs> hai con con nào may mắn như nhau con 13 con 12 rồi nhiệt đồ con nào cũng được mở tiếp theo nhạc tiếp này lâm độ lâm độ lâm độ lâm độ hay lâm độ ạ à. À, chà được một cái gia truyền kháng tất cả thì phải Nhận được một gia truyền kháng tất cả thì phải Khải vừa thấy nè ơi Một truyền nam hay nữ kháng tất cả Có một gia truyền kháng tất cả nè ơi biết bao nhiêu nhưng dùng hai, không ăn quá tiểu còn nó mới cắn mà sao hết được trên người khải còn đến 20 phút thì mấy cái kia là hết được nó bị uh, uh, thiếu hình ảnh thôi nè rồi tiếp tục về bó nhanh về bó nhanh này ra nhiệt đồ tiếp anh em ơi đồ nhiều lắm hai con đánh khải thắng một gia truyền kháng cả nha kháng cả ba đậu xanh trời ơi kháng cả có ba thảm quá kháng cả ba áo vải, cái ba này cùi quá mà dùng hai nữa chứ chịu rồi sốt này sốt này càng cái một vải lên hai cái dùng hai này chứ vải đấy hai kháng cả nhỉ một cái một cái hai này vãi thì rồi nhận đồ tiếp đồ tiếp cái gì cái gì cái gì nhận cái gì ok cho nhận đồ trước rồi tí bó sâu này rồi đường môn nhận đồ hết này rồi ok rồi gì bó tiếp cho nè <laughs> ra hai giờ chiều mà như cái quần què luôn nè tiếp tục đây anh em cùng chúng ta cùng xem đồ sẽ có gì đây Lấy ít tiền à, đổi à, tiếp uh, à, Hiện tinh hả Chúng ta cùng chờ đợi xem Có siêu phẩm hay không Ngọc bội sinh lực hai, Sinh lực hai, Dây chuyền shop này Nhẫn 19 chín, khí 19 kháng độc bỏ luôn Số hỏi 23 Số ba tiếp tục Thân họ một Trời thảm thế xin lực nội lực Buồn quá xin lực hiện một trăm trăm ba mươi mươi hai 1 trăm bốn mươi gia chiền Nhận gia chiền cùi Nhận trăm ba mươi Kháng cả một <laughs> À con nghe ơi trời Cái này kháng cả 10 cũng được nè Kháng cả một thảm quá độ lực cao, ok, có phong độ lực cao Phấn hở 43 thấp quá Thắng cảnh 3 nữa này Sinh phí 14 Rồi Nội lực cũng có Thắng hổ 15 Dây chuyền sốt luôn Thắng hổ 15 sốt luôn Thắng hổ 23 mà không có gì hết Đáng lý hồi trước á, thì khả sẽ ngồi một chỗ Khải bán luôn cho nó lẹ hôm nay thì à, mấy cái này nó có giá trị á, nên không bán nè Mình sẽ đòi lấy niềm tin chứ không bán Lúc trước Khải đa số Khải bán rồi Rồi, kháng độc 25 Rồi, rồi ok cái vẻ như hợp lý rồi Ra tiếp tục Tiếp tục, tiếp tục kháng cả toàn rác không anh em ơi chết rồi à, cái đồ cho anh em ơi giữ hết này mấy đồ này xài được hai vẫn anh em ơi giữ nè đó nó kháng cả cho dùng hai nè dùng một ngon dòng 1 có phôi ép hoàng kim mua có phôi ép uh, ăn ban tầm này mua phổi bằng bằng không tiền không rồi tiếp tục hiệp bot hai cho con tiếp theo Hôm nay đến bảy mấy con lận nè anh em xem thì à, nhiệt tình cho một like chia sẻ chơi nè ơi tiếp tục chúng ta sẽ khui đồ bóp và cũng như là bói đồ như nè mấy cái đồ cùi nào thì khả sẽ ép hiền tinh một lần ép hiền tinh tốn 10 vạn thôi nè đỡ phải đi mua hiền tinh này nọ nè hơn hơn ra tính ba thì ngon luôn có có quá tưởng có mười mấy phút lần không hết được đâu nè nè anh chính khải có trong tơ mà khải canh được mà rồi tiếp tục một hai ba bốn năm đó tiền Chục 75 tiền Đồng thi sao đứng im ta kiếm cho chuyện anh em à nhận hay làm cái ngòi chó ngòi chua thì cũng có trời ơi trời ơi ôi mớ con nào làm hết ta nào làm hết ta ăn đường môn đường môn đường đó này, ok tiếp tục anh em ơi tí nữa khai sẽ đưa đường môn bói tiếp quấn tiếp này cho nó quấn tiếp đây rồi đây vô mở đồ tiếp ai vô còn được gì không được cái đồ mà đường môn nó nhận này tí nữa lấy đường môn lấy sâu này tục kháng họ 15 20 13 Đa số 15 là những Ô sinh lực cao hơn Rồi 3 Rồi 15 Rồi thắng đầu Trời ơi Trời ơi thằng rác này Thằng rác nó rác này Gia chiều rác này Nhận rác này Nhận này rác luôn À đây nhận tiếp Trời trời nhiều rồi cho con uh, siêu phẩm nhặt luôn rất là nhiều đồ luôn bước lần ra nữa tiếp tục nè mọi ơi <coughs> được gì không khui hàng khui hàng khui hàng hình tinh gì nữa đây thân pháp 10 này đỡ lại rồi nội lực cao đỡ cho ép này thân thân pháp thở lực số rồi sốt luôn tiếp tục lực cao được hạnh phúc cho 50 làm chậm 20 nỗ lực cao dùng cuối không có gì luôn số phương pháp 10 số nội lực dòng 2 152 số nhấn ngọc bòi số 130 số chính này thở lực 147 số chọn đó tổng độ một hai dòng không khá là phiền số này shop này shop này ui sao nó không cho shop này ở chiền shop này rồi món này cho xe là một ít đồ đã F4 nha nam sinh lực nỗ lực cao cao là khả dư lại hết nha nam như là kháng cao cao khả dư hết nè rồi ok dư hết là được nhiêu này vào ờ, ngày mới giữ xong này thì đến sẽ cho ông em đọc giữ rồi tiếp tục bó cho nam chọn nhiều quá một hai ba có gì làm tiền nữa đó khui hàng tiền mới nhận chón cái hộ chua lắm rồi em ơi anh em đang xem bát 43 này thì cho khá một like chia sẻ chơi nha em ơi này nhiều quá đánh hết cho đợt hết hàng nè trời <laughs> được một cái chuyện kháng cả kháng cả bốn nữa nè vãi thiệt chuyện kháng cả bốn bên đặt à, đường môn đang giữ này Đến cả 4 vòng 1 Trời ơi thảm thế Được một giây 4 và thủy Ở nhiệt đồ này ra tính xong Rồi tiếp tục à, hai con nữa hai con nữa đài rương tính xong ba con bơ ca cả ngày rồi cũng mệt phải nghỉ ngơi biêu đồ đặt chuẩn máu đâu không sao bơ ca tiếp chứ anh <laughs> đang cố gắng đánh được vài boss em ơi tiếp tục nhật hàn kháng cả cao cao ạ nhật hàng nhật hàng nhật hàng nhật hàng ok man rồi nhiều bó đồ này mà chúng ta cùng tiếp tục công đoạn bói đồ xem có đồ nào vip không nha anh em không vip thì cứ vào shop thôi đánh khá là nhanh đó nè đánh 40 con được rẹt liền 20 25 40 đủ có cái chuyện đó đánh ngũ hành khỏi chơi luôn nè rác nè lực cao rác nè trộn rác nè 520 rác nè chúng độc kháng banh cao ok sinh khí rác nè sức mạnh cao thôi vô luôn đi ai xài đâu tiếp tục nè nhắm sinh lực cao một bò dữ nè nhắm này sốt luôn sốt luôn sắn thọ cao sắn ban sinh lực cao sốt nè sốt nè sốt nè Trời, thùng shop này sinh lực dùng cuối kháng độc rồi không kháng cả trời da này mình kháng cả 17 nó đẹp luôn nè số lực 17 này mà vãi thiệt cho chị sốt luôn thùng rác không ở đây mà nhỏ quá nhỏ quá rồi rồi shop luôn không có gì đỡ xài luôn không gì đỡ xài luôn này mà chưa được gì luôn anh cún này vứt ra nó ít rác nè rồi tiếp tục là bó thiếu nè mời rác không không có gì để sai được luôn rồi tiếp tục uh, quất tiếp tục những bó tiếp theo 1 2 3 4 rồi chuẩn bị ra dây kháng cả 20 25 40 trời ơi giờ đó là khỏi phải bàn luôn người anh em ơi mong sao ra được một hai ba món vip cũng ngon đi xưa giờ chưa thấy món vip nào luôn anh em ạ à. Rồi, những đồ tiếp theo, những đồ tiếp theo. Giá chiên này, giá chiên này, giá chiên này. bỏ tiếp cái đường này tính tiếp anh em ơi tấn dương trung tâm khui ha vẫn chưa được món nào anh em ơi vẫn chưa được món nào ngon hết trước sâu gì boss sát thủ cũng ra dây 19 <laughs> trước anh sang boss sát thủ ra dây 19 nè à ra ban 19 hồi đó mới vào đó thì có ôi đồng dân thì khá cả hai rốt nè đồng dân kháng cả hai năm trăm ba mươi thông pháp mười bốn sinh lực thông pháp nỗ lực cao được tục thông pháp 20 ở đồng rồi ok vậy ok vậy được hai gia kháng cả rồi hai gia kháng cả hai dòng một rồi dòng dạ, ok cú cho xe rồi tiếp theo đây cực anh em ơi rồi hết 40 con rồi chưa có gì luôn hết 40 con rồi à, chưa có món nào gọi là ngon ngon thứ nè hiếm quá tiếp tục phải đưa lên bài bốn và tiếp tục một tiếp anh em đang xem thì cho khám một like chia sẻ chơi ủng hộ cho nha em ơi đó chúng ta còn à, hơn hai chục con nữa giờ lại trong rừng hai con hơn hai chục con nữa thì trận đánh cũng tầm 10 phút nữa xong nè mở này rồi hết con này nữa bắt đầu là đi à, anh mới bắn tiếp này em ơi hết bắn rồi hết bắn rồi giữ để ép ờ, đồ vật phẩm ăn bàn anh phải kìm đủ vật phẩm ăn bàn mới ép được chua lắm rồi tiếp tục thả tiếp hai con nữa muốn ép bằng bàn phải tìm từng ly từng tí từng ly từng tí đủ tất cả các pho thì mới đi ép được chua lắm đúng rồi anh hai con này nữa giờ bó cho nè về nhiệt độ độ không có cái giá trị kháng cản nó cao cao nữa à, ok yeah boy 204 xuất sư được dây ăn 318 rao lên ông ở Hà Nội về tận nơi mua wow. quá ngon lòng nghiện hữu nghĩa rồi nghĩa hữu nghĩa rồi đó tiếp tục bói nè mày. bói xong cái này khả đi à, mua thêm mấy mánh rồi mà hết mấy mánh rồi tiếp tục xem được gì không gắn độc 18 nội lực 100 nội lực 83 bên 25 không kháng cả ôi được gia kiện kháng cả 10 <laughs> được có 10 thôi em ấy thì 23 24 trời ơi được có 10 thôi em độ tướng 20 ngon lành cành đào luôn sinh lực dùng 1 nội lực số làm 120 số sức kháng độc 17 số được bây giờ kháng cả 10 nè Cả 10 Cảm bằng 21 Bằng 21 Trong kháng cao là đỡ lại hết nha nè Kháng cao sinh lực cao đỡ lại hết Cái gì làm phôi Sinh lực cuối đẹp này Bằng 25 Rồi được đúng một gia kiện kháng cả 10 nội lực cao Sinh lực cao Thể lực nội lực cao Rồi ok ừ. Sao nó không cho vô ta anh cuốn gần đủ rồi cuốn vài hôm nữa đủ rồi làm lên con năm đọc cho anh em xem bá cháy màu chết ngay đồng gia chuyện kháng cảm 10 nè này, ráp này, ráp này. thời 2008 server Nam Giang nhắc tên vua Nam Độc vua Nam Độc Long Phi Tiêu ai cũng không ai không biết ok anh ơi cảm ơn này rồi để bước cho xe đã tục bớt tiếp tục bớt hãy đi đó thì mày mánh rồi em ơi hấp được bánh tông kim rồi, hấp bánh tông kim rồi. bí mật cho nhân vật và đồng đội đó nhân vật và đồng đội luôn tiếp tục anh em ơi tiếp tục tiếp tục tiếp tục thả bot bữa tôi là gái lấy mười mấy ngay ừ. giờ thả cái đồ này rồi à, giờ bỏ đồ con tôi này nữa rồi thả bot này nè đó con đường môn này nãy giờ cũng quá trời đồ này Hãy cho nó nhạc full đương đồ luôn Giờ vứt qua cho anh em xem anh em xem trên live thì thấy được món nào hot không nè Hay là toàn lại rác với rác đây đừng Được rương bó đấy Đương đồ nữa <coughs> Rồi, bó thử đây nhiều lắm nhiều đồ lắm luôn đây sáng hỏi 13 số, như đây sáng đọc 25 trộn có hiệu số, dây chuyền sáng hỏi cao được năng lực cao được sức mạnh có hiệu bỏ luôn tiếp theo 19 được 21 được sáng cả 4 này 10 40 chón được tấm banh cao mà nó cây nó cao shop luôn dẫn đọc 40 tấm banh nội lực cuối được tấm còn cao dòng 1 nội lực dòng 2 ok mỗi đồ này cũng được đấy cho xe của sau này làm như làm cũng được hợp lý được một gia truyền kháng cả dòng 1 nữa nha anh em ờ đợi bữa nào khải gom khoảng chục giây ờ, khải ép luôn em ơi chứ tầm này ép không đủ á nó mất thời gian lắm khải gom một lần này là đủ luôn mới ép còn không thì đỡ mua trong bang đủ ép rồi cái cái bắn này em ơi may bắn này may bắn này quớ tưởng này cành hoa cúc nè bó mai nè may bắn đơn này ok xong xong năm loại may bắn nha nè rồi tiếp tục chờ siêu phẩm gần hết rồi còn hơn à, hai chục con nữa nè hai chục con nữa thôi rồi đồ này đồ này đồ này đồ này đó nhiệt đồ này nhiệt đồ này nhiệt đồ này nhiệt đồ này nhiệt đồ này nhiệt đồ này anh Khải phải trừ hao 12 đến 14 giây ấy Trách gì đen như vậy Chịu thôi biết sao nhờ Rồi tiếp tục Còn có gì phóng không em Sự phẩm đâu, sự phẩm đâu Gia chiên Sinh lực Không có lần 540 Sốt Chua quá nói chung chua quá nè mà quá chùa ép này nè mà chậm 40 dòng 2 sáng hổ dòng 1 sốt này sáng hổ sốt này sốt này xin lực một lực sức mạnh 10 sốt này sinh lực shop này 540 520 shop luôn nhóm làm 120 tầm này không ai xài luôn anh em 120 nữa shop trời một dòng sống động 13 luôn sinh khí 8 shop shop kháng độc ờ, với từ từ kháng độc nhiều lá cần kháng cần kháng cần đến kháng độc dòng hai ok cái máy phơi kháng độc dòng hai cũng khá là đẹp từ từ từ từ cấp đường chưa chưa chưa mười lăm năm ta mới đi tìm rồi, tiếp tục ra đảo anh em ơi Tiếp tục ra đảo Trời, tính rằng mớ là ít đâu, không có gì luôn em ơi Chỉ có mấy gia truyền kháng cả 4 năm rồi Được dây 10 là cao nhất rồi lại nay rác mới rưỡi Rồi, còn bao nhiêu cái những con cuối cùng em ơi Những con cuối cùng đánh không phá đánh rất là nhanh này. đúng không anh em thấy không đánh rất là nhanh à, anh em đang xem trong không la cho anh em ơi video này Kha sẽ úp ngắn lại trên kênh youtube á anh em nào chưa xem thì có thể xem lại bát 43 nha nè và anh em nào có muốn xem lại thì cứ gọi là xanh lệnh bài bot bát 43 để xem lại video ngày hôm nay nha mọi người đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi về những video tiếp theo từ kênh của Khải nha vô bùa quất rồi hai con mới bánh nhiều nhiều nè con thì à, xếp vào bánh 12 đó rồi con thì xếp vào à, bánh 13 con này thì mang à, mấy bánh dòng 1 chọn đồ kìa nhận đồ nhận đồ thôi người đó nhận đồ nhận đồ nhận đồ auto nó rút anh em auto nó rút á rồi xong tiếp tục tại vì khải bật auto á giờ thành là auto rút tiền này auto cũng biết nó giữ lại 10 vạn rồi tiếp tục kiếm như chuyện kháng cả rồi cao cao tí cho xe mang rồi đây gì mà toàn hai ba không chốt này thắng họ 25 được không bằng 25 23 được sinh lực dùng cầm một sốt được chọn đó đúng một dòng một thì đây 20 11 chốt quá cùi quá 3 23 30 trời ơi còn dòng không còn cùi bắp thôi 17 20 21 ừ, không có nhiều người tục rác luôn rác luôn 15 xấu, Rồi, không có gì luôn em ơi Rồi, tiếp tục Còn vài con cuối cùng Còn nhiêu đây Hơn 20 con nữa ở đây nó đánh khả năng cấp đồ một dây chiên à, nhiệt độ siêu phẩm mới coi gì nãy chưa có siêu phẩm luôn nè à. phun đồ à cái đó ok gì ạ à? chưa được món nào hết Đức Minh ơi hello em mới vô nha còn cái giày với lại mũ lung nữa là chuẩn luôn anh nhưng mà server này hơi canh tại vì những món đó chưa thấy chưa thấy xuất hiện lôi ba nội lực trong bốn mươi sinh lực nội lực sinh lực 130 số này số này ừ, nóng chịu rồi mưa sinh lực cao võ lâm cùng sánh vai quyết lực vùng hai lực lực vùng hai cao rồi ok vương ngăn ngọn sông xô kiếm nguy ở phong lăng hồ những trong gai đi Cậu bọn em ơi Một, hai, ba, bốn Thằng này giờ mớ, mớ tiền vàng này bị chờ siêu phẩm anh em ơi chờ những con cuối cùng rồi còn có khoảng hai bốn sáu mười con hai tuần nữa rồi hai tuần nữa hết rồi lắm rồi tiếp tục một hai ba bốn năm liệu những con cuối cùng này có siêu phẩm không anh em hơi bị canh rồi đấy hơi bị đuối rồi anh em ạ này bó vô này luôn bó này bó nhanh luôn cho nghe mi nó giữ đồ luôn đây mi cũng đây rồi bó này vứt này luôn 29 mười bánh ba nỗ lực cao sinh lực cao này bánh cao này bánh cao này sinh lực cao này bánh cao này rồi, tôi nói rồi Rồi, lúc này bỏ trong Nami luôn nha <clears throat> Đây Sắn lôi 19 Không có gì luôn Rồi, nhận kháng lôi 29, nội lực 95 Cho Nami luôn Ừ, được thêm một cái 29 nữa Ây cha cha, hai cái 29 được Nó xong 30 trời Sao 30 ta Đủ này sinh lực cao Có 19 này hai cái cho ngày mây cũng được Minh cao này Sinh lực cao này Hắn lôi 27 Mình bánh 3 Hắn lôi 29 được hai cái nhẫn hai kháng lông hai chín rồi nè đấy rồi mới đây giờ đập ráp nè mới đây giờ đập shop rồi nhẫn 19 kỹ năng cũng có một cấp à không có đâu server này không có kỹ năng cũng có một cấp từ những trang bị đâu nè rồi Để kiếm đồ cho Gami đi giữ lại thôi làm mới này để gì shop hết nè mà đây còn rác này, sức lực cao nè chúng bắn sức lực cao, nỗ lực cao thì Kha sẽ đỡ lại Còn không có thì bị sốt nữa thôi Rồi, xong Rồi, những con cuối cùng rồi, năm con cuối cùng rồi Đâu, được hai nhẫn 29 30 đẹp luôn nè Ráp này Một cái ráp này này mấy cái rác này chị đoạn hơn khi tinh rồi nè yeah. Dạ. chị vô đen quá đẹp quá không có món nào gọi là đẹp luôn năm con cuối cùng rồi em ơi hết luôn rồi Chọn gói ờ, bảy mươi mấy con lệnh bài à. Ôi, chắc là đi lộn ờ, đi lộn thành rồi Những gì phượng hoàng cho Yo. Dạ. Những con cuối cùng nha nam Hết rồi ạ Hai bảy mấy con sạch sẽ rồi Rồi hết luôn Sạch sẽ Được vài sợi may mắn uh, Quên được vài sợi uh, ờ, kháng cả hiệu 1 Làng ít phơi Hết rồi nói chung là hơn là khải mang nó hút nội lực nữa hút nội lực nên là chăn nó cũng khá là khỏe em đi đánh bót nó cũng khá là khỏe này. lực năm ờ à, nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận nhận à, hết luôn nha nè còn mình kia còn ngập bòi nữa ờ à, dạ yeah. Rồi Kiếm cho chuyện kháng cả rồi Bói Mới bánh ba Trời Bánh ba Bánh hổ Bánh hai Đỡ kiểm nhà kháng Mấy bánh bốn ấy cha cha Được được được Hợp lý ấy hợp lý ấy Mấy bánh bốn rồi này mà Luôn 4 vòng 1 luôn, đưa trong đường bông luôn Trời ơi, trống 40 dòng 2 Không kháng họ nè em ơi, buồn gơ gốm Này kháng họ mà đưa lên dòng 1 đẹp rồi Tú này có vẻ ổn ổn thôi nha Rồi được mấy đồ mày bán, đa số mày bán không gơ gốm những này mình khăn hồi 24 dòng 1 chống 40 là đẹp rồi ok có ít phôi để vô rồi nè mình vô phôi này phôi này phôi này nội lực này đỡ lại này kháng hộ này hộ này nội lực nè, vô này pháp làm chậm ba bỏ nè, bánh hai <laughs> bỏ luôn bánh hai không ai xài luôn sinh lực lôi hạt xấu 17 này mười đôi 19 cộng 20 mũ 15 một cái rồi hết rồi đâu coi đúng rồi, boss này boss đặc biệt á toàn trang sức thôi anh em xem video đừng quên cho khảo một like chơi nha mọi người. boss đặc biệt anh này nên toàn trang sức hồi xưa tụi em xem boss ờ, boss cũng giống như này mà boss thường thì nó sẽ ra vũ khí áo này nọ nhưng mà tầm này không có ra nữa tầm này ra trang sức thôi đa số trang sức là nhiều rồi, rồi đưa hai con mỗi con xếp mười mấy mười ba đi dương mình dương vô mấy bánh ra ta sẽ chọn thứ Yên kia cái uh, địa chỉ 14 ừ, ngon lành còn ờ, một con mình bán 13 44 48 nó đưa là 14 này đông đường môn là 14 này nè nhất điểm một con cho nó khỏe này rồi rồi để trong đường môn lên 14 luôn đây đường môn lên số 14 luôn nè 4 nè 4 nè 3 3 đó mình sẽ 14 luôn một rừng bot này á một rừng bot thì mua khoảng ờ, ba chục xu một con thì tầm này rẻ rồi anh ơi rẻ nên em em chả là biến sang nhiều đó 30 xu một con mà nhân cho số 10 thì tốn khoảng khoảng tầm 2 kim 2 kim 2 kim tiền mua định bài với lại tốn khoảng tầm 2 ờ, ca dạng tiền mở bot 60 con nhân cho 30 vàng đúng rồi có một k 8 với tiền dạng nên là chung là một rương bot nó dịch giao dao động khoảng từ 5 đến 6 kim từ 5 đến 6 kim dao động từ 5 đến 6 kim đấy là cả đường ít giá truyền kháng cá này một hai ba được 3 giây vãi rồi với lại một mới giây 4 năm này nọ nữa mà có vài điểm mà một điểm là nghe mê man thôi khá là cùi bắp rồi anh em xem video cho khảo lại chơi anh em ơi ở bắt 43 ờ, này Khải sẽ up lại trên kênh anh em nào có muốn xem lại thì cứ có thể gõ là lệnh bài boss xanh bắt 43 để xem lại video này nha anh em cắt bớt uh, bớt hiền tin này ai trời nhiều quá đen VL nhưng cũng được vài uh, à, dây này cũng gỡ vốn một dây này chúng ta một kim anh em ít đâu được ba dây cũng được cũng được ít tiền hôm nay cái khó khăn nhất là là ép ép ăn ban nè phải tìm được uh, kháng lo kháng cả dòng một nó khó nhất là ép ăn ban á dây đây được hai dây kháng cao này mà có một với ba thảm quá đây này nè tất cả ba sợi thảm quá thảm tất cả một được sinh lực cao trong cái môi mang luôn đó cho có một mình thảm quá hai tất cả một áo vải liền à đâu giờ đó giờ đó con thiên con à, năm độc hải sai rồi nè là năm độc hải khai không có giá trị kháng cả luôn giá trị 10 nè 10 cho năm độc nè chung gia nào cũng được năm độc hải không có giá trị luôn nè thảm vải lái chung gia 10 này thì cũng vậy thôi được chứ đỡ mình không không khả đang xài chúng trần ơi khả đang xài rồi chứ tầm này bán ra là một kim là nó thu ngay luôn nè một kim là thu ngay luôn nè một kim là nó thu ngay liền một tính ra một rương này thống hết khoảng tầm 6 kim 6 kim thu là được 3 giây ba dao này nói chung bù lại được khoảng 3 kim hơn nói chung là lỗ lỗ hai kim mấy này mà lỗ hai kim mấy lỗ hai kim mấy được có ba dao thôi đâu được món nào nữa đâu ba dao này với lại ba cái phôi nhưng mà lỗ cũng ba kim rồi à, Khải à, tắt video anh em ơi Chúc anh em xem video vui vẻ nha Đừng quên để lại Khải cũng lại chơi nha Rồi chắc cũng ộp điện ngủ thôi anh em ơi Khuya rồi hai giờ mấy rồi